mà tí nữa ba cây nhá ba cây mà hàng đầu năm mới nhá anh em soạn bài là này ba cây sao cho ba cây liêng ba cây đi ờ, ba cây nhá soạn này ba cây chống cửa bao nhiêu đây chống cửa triệu thôi hôm nay cửa triệu năm chục hôm trước thằng tấn sài gòn này tôi nó thua công bao nhiêu chắc này hai ba trăm đúng không ừ, thằng đấy nó cũng giải mới tập chơi rồi đấy là chia à, ấy nhá là chia chương nhá ai to làm trước nhá điện thoại anh em thấy giờ ừ. chia ai to làm trướng nhỉ ơi anh nói đi anh nói đi rồi tôi tôi làm trướng nhá ok ok vâng đấy chống cửa đi chống cửa không phải của ai ok ok ừ. anh lên trên mạng đầy này có cái chụp làm gì cái đấy còn hai này giống cửa một triệu đấy. hai triệu tôi này ừ. Ờ, triệu em chín mười nhân đôi nhá, sát nhân ba đồng hoa nhân bốn. Ừ, nhân đôi rồi ờ, Ok oh. Này là bỏ Không, nửa mai lên chín điểm thôi Này, thêm một triệu ở đây này nhà này thêm một triệu đây chín này nhân đôi vào nhà này vào nhà này đỏ đã đỏ một cái nha đến vào chị này một cái nha đây bây giờ bây giờ linh sắm một cái này tấn ờ, à, à, bây giờ em nay tôi phải đi gỡ nợ lại cho em trai tôi tấn xây rồi ông ờ, long này sao đánh triệu đấy đánh gá gá cưới gá cưới cửa một triệu cửa một triệu cái ấy là máy đấy lấy ba thôi đặt mai. tám điểm tám có một triệu mấy điểm năm điểm chết năm này hơn rơi này đấy chết đấy giờ ông thích bốc cái cái đấy đi trên bốc cái nha ừ. tôi đấy chỉ có hai ba chục hai chục ba chục đi gỡ lại tiền cho anh em trai rồi một nhẫn một đúng không cái này đánh đánh, đánh, đánh thoải mái 5 triệu đây được đánh thoải mái đi 6 nữa 7 8 9, nữa 10 xuống ai nhân đôi 10 triệu nhân đôi à? này 20 không có tối được nửa máy sao phần 20 là 20 triệu 8 nước 8 à? nước có 1 triệu à? niêm gì cấp chiều nhé dạ. cấp chiều nhé ờ rồi tôi là tôi bắt cái làm trả trước thôi à. tôi bắt cái trả trương đúng không rồi dạ. Đánh cửa bao nhiêu? Hả? À? Đánh cửa bao nhiêu? 5 triệu 5 triệu 6 là đi từ đây nhỉ 6 tiếng 1 đúng không 3 triệu 10 nhân đôi nhân lên cướp tại trường luôn Ui, 389 389 dạ, Cày này Hơi cày <laughs> đấy Đây là nhân đôi này Ở <laughs> đây, ông này là cụ Hát cụ chưa? Mấy triệu? Sang tiền. 5. Dạ. 5 triệu nhân đôi thành 7 triệu đến em. 5 10. <laughs> Đây. Mình đã đánh như thế này em. Đấy, ông này mấy triệu? Đấy. Ông này à. 2 triệu thành 4 thôi. 2 triệu gốc này. 2. <laughs> Ông này làm chưa? Làm chưa đi. Nếu không làm chưa nó bốc cho người nào to làm chưa? Đấy, cái này cái điện thoại này. Kinh khủng thật. Thế rồi mình còn đó 1 triệu, 2 triệu, và à, để bốc cái làm trơn nhỉ à, đây và đây này để ăn bốc cái làm trơn nhé đâu đưa ông ông này cũng bốc lên ông này bốc lên gặp ai gặp à bán chưa bán chưa không không làm chưa có làm chưa không không làm vẫn nhất không bốc lại tám tám tiền thôi đang làm chưa mày chia luôn à đâu chia luôn đấy đấy mày bao nhiêu sống cười đấy sống chị không xuống cửa chị nhá nè alo alo em nghe người bảy mười <laughs> nhân đô <laughs> sướng ờ. Ờ, anh này. biết biên hòa là đúng không một tí phát anh là cho em tí coi là bốn ừ. chết là còn bao một triệu hai triệu ba triệu bốn triệu năm triệu sáu triệu bảy triệu bảy triệu rưỡi mà sao mà rồi nhân lên tôi làm triệu nhân rồi ấy. à. nhân hai triệu này một à. triệu hai triệu này anh của anh to hai thằng có đòi à, đánh năm triệu đây à. bốc cái là chưa bốc cái đây tám nhá một ok tám nhá tám là um, ba tám đôi nhỉ thật đôi tám chín đây ừ. đánh bao nhiêu đánh năm triệu Thế 5 triệu Đúng rồi Riêng này, này cái này Này, riêng này, này Mấy triệu? 2 triệu Chơi lên bài nhá, chơi lên bài 2 triệu nhá à, Nặn vào này này Ui, nặn phát 10 luôn 9 nhé, luôn Đồ bao nhiêu 5 triệu 1, 2, 3, 4, 5 Mấy Hai chục này tôi vay hai triệu này thua tôi tao không phải vay tí tí ok okay, đâu okay. nhà chị này có ấy không làm trương không bốc cái trả trương vẫn bốc tiếp hai nhà kia làm trương làm chưa đấy làm chưa à? ừ. làm trương thì hai chị này đây chết từ ông luôn trường rồi Nhất chưa? Đây, đây, đây. Anh tắt máy đi để người ta gọi điện lại cho anh, người gửi hàng người ta gọi điện lại cho anh luôn đây này. Ôi giời. Nước. Mà chưa phát được cả này. anh mấy triệu đây? À. Đây một triệu. Chưa cần một máy. Cái đây có cái này. Linh Linh xong rồi. Đánh vô cấp trạng đấy. Đánh to này to này hai kia đây Rồi. xuống tiền đấy số tiền đấy yeah, hai triệu 2 triệu 7 nước bảy chết tám tám nước này 6 nước tám cung này 8 chết Giờ là tôi bắt cái Bắt cái à? số tiền này mà tôi gỡ lại thì ngon này ba cái đi đấy bắt cá xuống tay tất tay đây tôi bắt cái xuống tất tay đấy xuống năm triệu năm triệu đây đấy sáu cái chia này bốn là luôn đây rồi to cái đang lắm tiền đây chín nữa đến rồi chết rồi à, vay 10 triệu cho một hai chục đây nhân đôi năm thành mười một hai nhân đôi cái năm triệu nữa năm triệu nữa năm thành mười này Đúng chưa? Đánh nhé Đánh nhé Bây giờ ai bốc cái nhỉ? Xuống tiền đấy, xuống tiền đấy ông bố cái xong rồi đi cắt vào đây bó cái ra bên ngoài này chín nhất chín chín nhất chín là chơi là xuống xuống kia đấy đây hai triệu xuống kia xuống xuống xong rồi chia này à, chia nhá đánh to tí xem nào sao không được sao bảy được tám được mấy nhân đôi đi nhân đôi hai bốn nhân đôi tiền này nhân đôi tiền này này bố trường này trường bán dây đỏ nhân đôi tiền này này triệu đấy em nghe em chưa chị ơi số tiền đi chống cửa triệu đi linh ba cái đi em đang có việc chị xuống triệu đi à, số tiền đây là tiền đi vâng vâng vâng thật đối chết đấy chết đấy tôi chống cửa đó, xuống tiền khỏe xem nào đây múc hết tay được ok lại 10 rồi cháy trà mười mười bảy nước này bảy trăm ăn được nhà ăn ăn như này hai mươi <coughs> đây là mười nhân đôi à một triệu chết này một triệu một hai ba bốn năm sáu 9 10 10 triệu này mười nhân đôi 20 này ừ. 1 ngoài hai hai bắt cá này đấy đánh bao nhiêu xuống này đấy đánh 10 triệu đây 8 triệu thì đâu nhỉ thật tối lắm như đây này đúng không đây này. đấy giờ xuống bao nhiêu xuống đi đấy xuống bao nhiêu xuống 10 triệu nhá ừ ok đấy, đánh đỏ nhá này nhân đôi lên tám nước rồi tám nước nhân đôi nhân đôi à? một hai một hai một hai hai mươi triệu đây <coughs> đang nhà bạn xong chưa đợi tôi tí hả hả bạn trai đây à, nha ừ. thôi tí tí đợi, đợi, tí nhá đang giải việc tí đã bóc cái bóc cái này đến là bóc cái à. đến lương bóc cái này không được bảy bảy chắc đối à <coughs> xuống tiền xuống tiền xuống tiền xuống tiền xuống mười triệu nó đòi lại thế đợi tí đợi tí đợi tí tắt tắt tắt tắt nào nào xuống kia đây tắt đây lên bài đây lên bài đây. tắt đi nào xong chưa nhà này chết đây nhà này chết bắt nhà này đấy là chết này là chết này đây 10 triệu chết lên bài như này này tám nước tám nước tám mình hơn sơn chết mười triệu 8 nhân ba đồng hòa nhân bốn 1, tám 3, 4, 8 rồi bắt cái 10 triệu này 10 triệu đi đánh mười triệu 3 đấy xuống đấy xuống này 10 triệu này tôi mười triệu sang nhanh lên thôi nhanh nhanh lên sáu nhấn hết đây này nhấn hết đây đây không một thành ba sáp mà đây ba hai nhà này nhân ba đi ba nhân ba ba mươi triệu cả rồi ba mươi triệu ba mươi thì ba mươi đòi bán này của đòi ấy 10 triệu đòi nợ thích cháo lại tôi cháo cho ừ. này à, chia thân rồi chia vài cái tỷ rồi ừ. cháo thoải mái chị 10 triệu bắt cá đi 6 à 6 tiếng 1 1 nhà 2 nhà xuống cười xuống cười xuống cười ờ. đấy đánh đánh xong chưa xuống đây xuống cười triệu nhỉ rồi ok tít cái dao tít bắt này 10 triệu này cháo bài mà vẫn đen ừ, cháo bài cũng đen hết luôn bắt này nhà này ông kia đánh không đánh đen chết hết chín nước tám nước cháo lại phát tự sân ôi cháo thoải mái luôn mà anh ui giời mấy triệu mà anh lên tôi giảm cái hai chục nha này giảm hai chục ơi ván này đánh hai chục thì sao như mày bỏ hết đồ trên người ra nhá ừ, làm đồng hồ điện thoại các thứ không bỏ hết ra nhá đây không có đồng hồ điện thoại giờ máy đánh bài nhiều lắm rồi bắt bắt đấy rồi xem chín bắt cái đấy đâu làm gì có gì đâu ông nhìn không thất đối đấy, cắt bài thì nhìn thất đối này lấy xuống thế, đấy xuống kia đấy, đấy đánh 10 triệu à, đánh 10 triệu mười triệu xong lên là liêng xong mười nước mười thì hai mươi hai mươi thì hai mươi này chưa đâu à. triệu rưỡi anh ba hai mươi đấy đấy chị làm cái nào không nào một cái trả trương tí trả trước rồi anh xem chia ra bốn vẫn là tôi số tiền số tiền nhanh Cặp chạm này. Sao? Cặp chạm này. Đặt đèn phải cặp chạm hết. Cặp chạm. Đặt tay. Được. Cái đèn thế. Ừ. Ba nước chết. Bốn. đó, Bốn nước có. Đếm bao tiền? Đấy. này à, mười triệu. Tít chết này. mười triệu. Tít đập cái này. Nhà này mấy? Nhà năm, 5. Nó đặt một cái xem này đâu nhà anh người nước bốc cái trả trương chứ làm gì được bốc cái lại mười tiếp à ừ. đó đấy năm nghìn mười đây năm nữa bình tĩnh thôi là tôi sẽ đánh mười triệu là em chia ra sáu chấm một sáu chấm một chấm một là chia từ mình à? đúng không này đi một triệu chín triệu tiền luôn này vẫn mười à. này đỏ thế này nhà này này nhà này vừa này à. mấy mấy đúng rồi nhà này có cái chả chưa nằm lên năm bốn lại hai vẫn tới một nào xuống đi xuống đi đấy đấy đấy số cửa đi một triệu lấy số cửa đi đánh to à đánh không đang gọi là 10 triệu 10 triệu nhân đôi thành 20 10 triệu nhân đôi thành 20 389 nè Đây này 6 đô này 20 <laughs> triệu 20 triệu nhà này muốn gấp đôi lên thêm một trăm nữa ba tháng chín giờ vẫn còn thua ông kìa Giờ đánh to này sao? Anh, anh đánh to này sao? Nó là bắt cá đấy Đánh to này sao? Thất đối chứ mà Đấy, tôi đánh nhau một triệu này Đánh to triệu Đánh rất tài Vậy cho anh này thêm gì nữa rồi mình cọc mạch ba chục ông đừng có nói chuyện rồi bịp ở đây nhá này không ai cho bịp cho lại người này à. nhân đôi lên tám nước này đây ba chục mười triệu tám nước có tiền mấy triệu đấy năm triệu thế nhỉ năm phát liên cả lan không làm chưa một hai ba bốn chắc 30 triệu nhá Bật cái đi 5 5 x 5 Số tiền, số tiền Alo, alo 5 triệu này Đúng không? Chín Chín có tiền Con à. Mất rồi này Năm Cái máy này nó đợt chờ một tí nhé, tắt máy lên điện Tắt máy lên điện 5 triệu 5 thành 10 ok à, anh coi đánh bắt cái để trước tôi bắt cái để trước Anh cáo đi mấy chục triệu rồi tao biết đấy này ông phải chia đồng hàng mà nhá tôi bắt cái tôi chia đâu năm trên năm ông bỏ hết ờ, đồ ra nhá không có điện triệu. thoại đồng hồ để đây nhá đánh 40 triệu cái này này nhân lên đi 40 triệu 8 cái nhỉ 8 này là tiền giáo này bay ra đây 10 triệu 10 triệu này đây 5 triệu này đây tôi vừa mua con iPhone X này rồi hai mươi mấy triệu này Rồi, okay. con này 20 triệu này 40 okay. triệu hết rồi về tôi làm chưa bắt cái là chưa đi rồi bắt cái đi Đấy bỏ hết điện thoại ra nhá. Bỏ hết điện thoại ra nhá. Đánh xong kiểm bài nhá. Ok. Thôi anh thoải mái. Chia này, Anh thoải mái. chuyện này. Đánh to nữa đấy. Đánh hết tay rồi. Đấy, vẫn to toàn. Nhưng vẫn còn có điện thoại nữa. Nhận hết. À. Nhận đôi lên. Nhà này nhận đôi, nhà này nhận đôi lên này anh lớn này năm bảy tám mà ông cũng thua rồi tôi có át rồi mười sáu rô đây năm rô nhân đô số tiền là lên à. một đại chết một đà thua đen quá nhỉ hôm nay đen quá nhỉ đấy làm sao ăn được tiền của tấn sài gòn được đây tôi cho ông quay thôi hôm nay đi thì... dạ bây giờ tôi chuyển bài đi đấy đến bài đi sáu lá đủ là đi xẻ xem là có phải là bài chính này máy không ạ? À? Làm gì có bài chính của máy, chơi đầu máy, anh em chơi sinh trí. Ờ, tôi thấy cái ờ, kính ờ, tôi kiểm tra có phải bài áp đồng không nhá? Ừ, thoải mái. 36 lá. 36 lá. Thôi, cho ăn gì đó. Đây, bắt đầu. Này, hôm nay đi gỡ lại tiền nhà Tấn Sài Gòn. Tôi Tuần cao Thằng em tôi nọ vào trong kia bị mấy nhầm chơi quay rồi đánh thua này này bịt tại chúng nó bằng mỗi bộ bài đơn giản tay nghề quay hoành hoành tay nghề quân bài là bài xanh chín nhỉ, hoành tay nghề đánh được à, bịt lại được một đống tiền của mấy trăm đôi trăm ba trăm Đấy, cho anh em biết gỡ lại số tiền này để giải cho tấn sài gòn thua 200 này còn số này được để đi mừng tuổi mùa tết năm 2019 thấy một tay Đấy, ngón tay rất chi là ác này anh em nhìn hài rồ Đấy, ngón tay vẫn là hài rồi. đây là nghệ thuật đánh bằng tay kiếm tiền bằng nghệ thuật